Và ngày hôm sau thì 51 được nổ về cho ông ta một nháy rất chi là đẹp phải không anh em? Và ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em nhé. Những anh em không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Kẻo mà tiền mất tật mang phải không anh em? Những anh em mà muốn chơi to quất lớn thì hãy liên hệ vào Zalo của tôi. Tôi sẽ đưa anh em về bờ vào mỗi tối anh em ạ. Tương tự như vậy thì ngày 12 tháng 1 8 các cho một ngày sau sẽ nổ về con 81, 18. Câu kèo chạy là có thật 100% anh em nhé. Và những ai muốn số đẹp, số chuẩn thì hãy liên hệ vào Zalo. Tương tự như vậy thì ngày 13 tháng 1 6 gấp cho 2 ngày sau sẽ nổ về con 6226 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo bia hơi trà đá ngày mai. Xong thủ lô tôi sẽ bắt cho anh em là con 62 26 anh em ạ. Để anh em tham khảo anh em nhé. Và dàn đề tôi bắt cho anh em tham khảo bia hơi trà đá. 282